gian giờ đây quá ngắn Để cho em phải băn khoăn à. Rời xa để rồi mất nhau quên câu nguyên cầu Trên mi giọt lệ sầu Mọi nói buồn sẽ đi về đâu Đây chỉ còn lại những mảnh vỡ Của con đường ta đã cùng nhau xây right. Gói gọn tất cả kỷ niệm đó Do giữa bên đống lửa Người đã rời đi theo quan niệm khác Nhưng tim anh thì người đã quên đóng cửa Còn ngọn lửa tình đó giờ đã bay Lòng người đã dần khô héo thành Than người đi xa theo ngàn nỗi nhớ Và con tim tôi chính là hành Trang lỗi lầm dần khó chữa hơn khi không thể còn tác động Từ khi nào tôi mơ đến em lại hóa thành một cơn ác mộng mọi thứ cứ thế chìm sâu vào trong nước mắt khép mi thật chặt đừng làm khó nhau đừng làm khó nhau thời gian giờ đây quá ngắn để cho em phải băn khoăn à. rời xa để rồi mất nhau quên câu nguyên cầu lời nguyện cầu cho ai lời nguyện cầu cho ai lời nguyện cầu cho ai khi chưa kịp nói đành một mình đến cõi đành một mình đến cõi đành bỏ lại trên ánh trăng tròn đưa thêm một hương hoài niệm cả những con phố đã cùng em con đường lộ cho tới ngoài tiệm khó để xóa đi hết tất cả nhìn ảnh trong trí khi tôi còn sát bên người vì tôi lo nhớ em hàng đêm nên tôi cũng đã quên cười thời gian thì cũng đã không còn vì điếu thuốc nào mà nó chả tàn em đẹp y như mùa thu luôn sáng chói ngay khi vừa ngã vàng nhưng người đã đi xa cũng không tránh khỏi được mùa đông đến và sự lạnh lẽo ấy bên tôi bây giờ cũng đã nhân lên cả ngàn yes, babe.